À, xin chào tất cả các bạn. À, hôm nay mình muốn khoe với các bạn à, một chút cái thành quả của mình. À, đây là cái sản phẩm đầu tay của mình này. À, đối với những ai mà đang sinh sống ở Việt Nam thì có lẽ à, cái video này cũng bình thường thôi. Tuy nhiên với những cái người con xa xứ như mình thì um, có được một tấm bánh trưng đúng vị của quê hương ở Canada nói chung hay là Montreal nói riêng là một điều cũng rất là tuyệt vời. À, và dịp Tết ở bên này thì mình cũng thường là hay đặt mua của các cái cô chú làm ở bên đây. Tuy nhiên thì à, mình thấy là cái hương vị nó không có đúng. Với cái quan trọng hơn là khi mà mình gói thì mình sẽ cảm nhận được cái không khí nó Tết, nó gần gũi và nó thân quen với mình hơn. À, và rất may là mình đã thành công ngay từ lần đầu tiên à, với cái sự hỗ trợ của bố mình <laughs> từ xa, à, một người mà đã có rất là nhiều năm có kinh nghiệm làm bánh trưng à, thì hy vọng là những cái mẹo nhỏ của mình có thể hữu ích cho các bạn và giúp cho các bạn cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên với một cái bánh trưng rất là dẻo thơm không quá mặn hãy cùng vào bếp thử với mình nha à, lá chuối mình mua của Kim Phát lá chuối đông lạnh khi về thì mình chỉ để ra ngoài khoảng 30 phút sau đó là mình rửa bằng nước lạnh à, mình không rửa bằng nước nóng thì để tránh cho cái lá nó bị mềm ấy lúc các bạn gói nó cái bánh nó không còn cứng và không đẹp nữa cái màu nó cũng không có đẹp vì vậy các bạn lưu ý là chỉ có rửa bằng nước lạnh thôi nha sau đó là mình à, lau sạch cho thật là khô tại vì là mỗi một cái khuôn thì cái kích thước khác nhau nó có người thích ăn nhiều đỗ ăn nhiều gạo cách chính xác nhất là phải phải đong thử trước Đó. Ông thử xem cái khuôn nhà mình nó khoảng bao nhiêu Một bát gạo Thường nhà mình thì cứ ờ, Gạo là gấp đôi đỗ Đó Một bát gạo Hai bát gạo <laughs> Hai bát gạo là đã đầy khuôn rồi Cái khuôn nhà mình nó hơi nhỏ Tại cái nồi ờ, nhà mình nó cũng nhỏ Đó à, Như này là vừa Hai bát gạo là vừa Tại vì là cái cái lá chuối gói lá chuối thì nó hơi dày nó mất khoảng bằng này Đó. Đấy, thêm một miếng thịt nữa dày cỡ khoảng 3 mm nữa Để coi như là khi mà cho lá vào là nó vừa bằng cái mắt này đó nếu mà hai bát này mà là đủ đầy khuôn thì tức là à, gạo nó sẽ là một bát rưỡi và đỗ nó chỉ là nửa bát thôi đó đó thì cái, cái cách này là cách chung chung để tất cả mọi người đều biết chứ còn đong theo kg thì rất là khó mọi người phải thử xem khuôn nhà mình nó khoảng bao nhiêu cái bát này bát gạo bát đỗ mình thích ăn nhiều hay ít thì mình tự điều chỉnh đó, còn chỉ có một cái lưu ý là khi mà gói bằng lá chuối ấy, thì nó sẽ dày hơn lá rong tại vì nó cần phải nhiều lớp đó, thì mình chừa cái khoảng đấy ra Đối với bánh trưng thì ờ, gạo là cái nguyên liệu quan trọng nhất quyết định đến chất lượng của bánh dẻo dẻn hay là khô cứng. Ừ, vì vậy mà theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên mua cái loại gạo nếp thượng hạng của Thái Lan ấy, cái loại gạo hạt tròn hoặc là hạt dài đều được thì bánh đều rất là dẻo. Còn nếu không thì có thể cái bánh của mình nó sẽ rất là khô. À, và đặc biệt là khi mà gói bằng gạo nếp của Thái thì các bạn không cần phải ngâm vài tiếng trước khi gói, các bạn chỉ cần à, rửa sạch với nước là được à, các bạn đừng quên là cho thêm một xíu muối vào gạo à, đảo đều trước khi mình gói nha à, đừng cho nhiều quá nó sẽ mặn à, đây là gạo này gạo này là mình mua à, gạo nếp của Thái à, mọi lần mình làm là cái hạt nó tròn cơ nó rất là đẹp à, cái cái gạo đó làm cái bánh trưng nó rất là dẻo khi mà mình luộc lên ý, thì cái hạt nó vẫn còn nguyên cái hình dạng nó tròn tròn nó rất là xinh nhưng mà năm nay thì không tìm thấy không hiểu là chắc là chưa bán còn sớm hay sao ấy, chỉ mua được cái loại dài này thôi à, gạo này thì mình có uh, trộn thêm với lại cái nước ờ, lá thơm hay còn gọi ở miền Nam gọi là dứa đúng không đó thì uh, cho nó cái màu nó xanh một xíu tại vì là gói bằng lá chuối thì cái màu bánh nó không có xanh được như là lá rong hai là cho cái lá thơm vào thì nó sẽ cái bánh nó rất là thơm để tùy nếu mà mọi người thích cái màu xanh đậm thì các các bạn sẽ cho ướp cái nước mà nó nó nhiều hơn một xíu còn nhà mình chỉ thích cái màu nó hơi tự nhiên nó hơi xanh tự nhiên giống màu lá thôi mình cho ít à, gạo này thì các bạn không ngâm nhá các bạn chỉ uh, sóc trước khi gói khoảng 45 phút đó tại sao tại vì nếu mà gạo mà ngâm qua đêm ý, thì đến lúc mà gói là cái hạt nó vỡ ra này nó vỡ vụn này thì cái bánh lúc mà bóc bánh ra ấy, nhìn nó không có đẹp cái hạt gạo nó vụn rồi nó như kiểu xay gạo xay ấy đó chính là lý do mà lúc mà mình mới qua bên này mình mua bánh trưng mình thấy rất lạ là tại sao bánh trưng ở nhà bố mình gói thì ừ, nhìn nó đẹp lắm nó còn nguyên hạt mà ở bên này nó nó, nó vụn ra nó, nó nhão ra thì khi mà ngâm ấy thì uh, luộc nó sẽ cảm giác nó nhanh chín nhưng mà cái bánh nó sẽ không có đẹp nó không đúng như bánh truyền thống nên thường cái gạo người ta chỉ sóc ừ, các bạn uh, rửa sạch với nước để khoảng 30 45 phút trước khi gói là được còn đỗ thì um, mình hấp lên sau đó mình vo tròn vào à, đến lúc là mình làm thì mình sẽ cắt nhỏ ra nữa mục đích là người ta không có để nguyên hạt tại vì để nguyên hạt thì lúc cắt bánh trưng ra cái đỗ nó sẽ rất là rời nhìn nó không có đẹp Đó. còn đây là thịt thịt này thì các bạn chỉ ờ, cho vào chảo đảo sơ hai mặt thôi nhá cho ờ, muối và hạt tiêu cho thơm cái, cái lá chuối cái cách gấp lá chuối như nào cái này thì mình cũng thực ra đi tham khảo thôi chứ mình cũng không biết tham khảo các bạn nếu muốn thì vào tham khảo của cái video của anh um, Vi Văn Thông đó thì mình cũng xem trên cái video của anh đó anh hướng dẫn rất là tỉ mỉ chi tiết và mình làm một lần được luôn theo đúng cái video của anh ấy là một lần là được đó. À, nếu mà có duyên mà anh thông mà xem được cái video này <laughs> thì rất là cảm ơn anh thông vì là nhờ cái video của anh thông mà lần đầu tiên mình mới ba mươi mấy năm chờ mình mới biết gói bánh trưng bằng lá chuối là như nào và cũng gói một lần là đúng luôn đó thì các bạn lên trên đó tham khảo search youtube và gọi bánh trưng vi văn thông là ra à, có rất nhiều bạn nếu mà gói bằng lá chuối thì phải sử dụng rất nhiều lá các bạn nhé thì chính vì vậy mà cái cái cái bánh nó chưa khuôn nên nó chiếm diện tích của cái khuôn nhiều lắm chứ nó không có như như lá rong tổng cộng là một hai ba bốn bốn cái lá dày như này hai cái lá mặt 6 lá với 4 lá góc nữa là vừa 10 lá trong khi lá rong thì ít thôi. ok bây giờ mình sẽ bắt đầu à, vì là gói bằng lá chuối mà lại luộc với nồi áp suất nên là mình bọc thêm một lớp giấy bạc ở bên ngoài để cho cái à, form của bánh lúc nào nó cũng giữ được như vậy à, và khi luộc thì mình cho các cái lá thừa xuống dưới đáy để tăng thêm cái mùi vị à, sau đó là các bạn cho vào nồi và đổ nước lạnh vào à, mình sử dụng nước lạnh chứ không sử dụng nước nóng để mà nấu bánh nhá Ờ, nếu mà các cái bánh của các bạn nó nổi ấy, thì các bạn có thể sử dụng hai cái thanh tre để ghim nó lại giống như là khi mà mình muối dưa ấy. Đó, sau đó là đậy nắp vào, đặt chế độ nấu hạt uh, Monte trong vòng 2 tiếng với cái áp suất cao vậy là được thôi, rất là đơn giản. Trong lúc chờ bánh chín thì mình sẽ bonus thêm cho mọi người một vài cái hình ảnh về ngày Tết ở quê mình. À, trong khoảng 5 hoặc 10 năm tới mình nghĩ có lẽ nó cũng sẽ trở nên xa lạ với chính những người Việt ở Việt Nam chứ không riêng gì những người xa xứ như mình. À, đây là hình ảnh ba mình ngồi gói bánh trưng. Cứ khoảng 29 Tết thì à, nhà mình sẽ gói một cái nồi rất là lớn cho tất cả các nhà, cho cả ông bà và các chú. Thì hồi nhỏ ấy là mình rất hay ghen tị với nhà hàng xóm là tại sao khi mà Tết đến ý là nó luôn có một cái bánh trưng mini loại nhỏ nhỏ mà nó cứ cầm tay xong là nó dơ dơ trước mặt mấy đứa trẻ con nó khoe là nó có cái bánh trưng nhỏ trong khi nhà mình thì Ờ, năm nào gói là cũng vừa vặn là chẳng bao giờ mà có một cái bánh trưng nhỏ ờ, sau này khi mà gói bánh trưng thì mình mới biết là lý do là là do bố mình ờ, tính toán nó giỏi quá nó vừa vặn không có bao giờ thừa mà một hạt gạo một hạt đỗ nào à, còn đây là hình ảnh cái nồi bánh trưng rất là thân quen đúng không ạ với những ai mà đã từng ở quê đã từng đón những cái tết ở quê ấy, thì cái hình ảnh này nó rất là thân thuộc à, nhất là ở ngoài bắc ấy cái không khí về về mùa, vào mùa xuân khi mà chuẩn bị đón Tết ấy, thường sẽ xe lạnh ngồi trong bếp mà cắn hạt hướng dương và à, đợi cho cái nồi bánh trưng nó nó chín ấy. cái cảm giác nó rất là rất là thích rất là phấn khích luôn đấy à, ờ, chắc là không nhiều bạn biết à, mình à, xuất thân là từ làng Đại Hoàng hay còn gọi là làng à, Vũ Đại trong cái tác phẩm của nhà văn Nam Cao ấy đó là lý do vì sao mình chọn cái tên là Thị Nở thì ở Ờ, quê của mình có cái món cá kho được coi là cái món rất là nổi tiếng thì ờ, cũng cũng cái dịp mà 29 Tết ý, thì là thường là các chú các anh sẽ xuống ao và bắt cá lên và kho một cái nồi cá kho rất là to có thể ăn đến 3 4 ngày mới hết. À, và đây là cái hình ảnh Tết rất là đặc trưng ở nhà mình thì luôn luôn là có một cây quất, một cành đào và một cái lọ rơm màu đỏ. Thì À, các chú các anh mọi người sẽ xuống tay vào người thì à, kho cá người làm thịt đông người làm giò mỡ người gói bánh trưng đặc biệt thì vào các cái dịp lễ tết ở nhà mình thì nấu chính sẽ làm các anh và các chú còn à, chị em phụ nữ thì chỉ có à, dọn dẹp le ve vòng ngoài thôi À, hy vọng là những cái hình ảnh này sẽ làm cho cái không khí Tết xa xứ của các bạn có thêm một chút gần gũi nha. À, bánh trưng chắc là cũng sẽ chín rồi, chúng ta sẽ cùng xem là sẽ thành quả sẽ như nào ha công đoạn cuối cùng rất là quan trọng khi mà các bạn vớt bánh ra ấy. lúc mà bánh còn nóng thì các bạn à, phải xả qua nước lạnh một xíu nha cho cái bánh nó ấm ấm sau đó là mình đem đi ép thì ép bánh chính là công đoạn cuối cùng sẽ làm cho bánh rất là dẻo dền à, hy vọng là video này sẽ có một vài cái thông tin hữu ích à, giúp cho cái tết à, xa xứ của các bạn thật là ấm áp à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo